Rồi, lấy uh, lấy 12 bao gạo luôn nha. Con gửi thêm 12 phần gạo luôn nha chú. Rồi, cho đủ cho đủ bộ. Cái này là mình gửi cho ai vậy chú Thịnh? Lực lượng bảo vệ dân phố của chú. À vậy đó hả? Là đang mà mọi người đang, đang trực chốt phải không? Đang chốt phong tỏa. Đang trực chốt phong tỏa. Dạ dạ. Rồi con gửi cho anh em nha. Rồi rồi. Mấy anh em cũng uh, thuộc uh, dạng như là tiếng đầu rồi. Nơi đầu sống ngọn gió đấy. <laughs> đầu sống ngọn gió lấy hai bao gạo đó đem để qua đây luôn đi cho chú dễ phân biệt đúng rồi với lại con mới lên trên à, hội người mù xong rồi sẵn rồi giờ hội mù trên bình thủy á sạch luôn rồi xịt luôn rồi đó rồi cảm ơn dạ dạ có gì gửi cho mấy bạn giùm con nha à, chú thịnh rồi tiếp tục nha bây giờ à, cả nhà cần à, gửi ở à, khu nào à, Phước đang trên cách mạng tháng tám dài về nè sẵn tiện rồi mình quẹo qua mình gửi cho các bạn luôn ý quên còn một cái ở đâu anh giờ chị dài dài rồi đi coi ai bình luận ngay khu nào trên đường về thì mình ghé tấp vô có số điện thoại không điện đi Đấy, cái gì vậy Khánh? còn số hả vậy hết hồn mô phật chạy theo sau lưng nha chạy theo sau lưng nha qua Phước ờ, có nghe nói một cái con hẻm ờ, hẻm 86 mặt Thiên Tích à, mà hẻm 86 mặt Thiên Tích hẻm bên đó thì không biết có bạn nào trên đây đang ở trên đó không nữa trên đây không nữa nghe nó phong tỏa đó nếu có thì anh em mình sẽ về đó luôn nha để gửi luôn nha chỉ tập trung những khu ờ, phong tỏa thôi nha còn ờ, ở ngoài thì ờ, mình tự lo Phước à. lo hết nổi rồi với lại Mạnh Thường Quân cũng lo hết nổi rồi Mạnh Thường Quân cũng dặn là chỉ hỗ trợ cho bà con ở trong khu phong tỏa thôi thì Phước làm theo ý thôi chứ phát ở ngoài thì phát ờ, không biết bao nhiêu cho đủ nữa với lại ờ, nhiều bạn ờ, lợi dụng những lúc như thế này xin đủ các nhóm hết trơn hai trăm bốn bốn mà chừng mười bảy nó nó vô trong ừ kêu nó đi ra đầu đường á hẻm hẻm hai hai trăm bốn bốn ai nữa hai ông bà cụ già mà ai ra nhận rồi rồi ok rồi ok có một bạn bạn xin dùm cho ba mẹ à, hay là của bạn ấy ở hẻm 244 hai ông bà cụ sẵn anh em mình à, quẹo qua luôn nhé chốt chưa mở phong tỏa mà Ê, đừng đừng có vô đậu trước đi ông bà ngoại chứ không phải là ba mẹ mình có gì mình ăn đó đi bạn Nguyễn Ngọc ơi anh em mình ờ, không có thể nào mà đi ờ, phát cho từng người từng bịch rau ở trên địa bàn Cần Thơ nữa các bạn ơi không có nằm trong khu phong tỏa thì ờ, anh em mình không có phát được nữa nha đó là tùy duyên thôi Tiger Lu hẻm 142 mẫu Thân bạn Tiger Lu để lại số điện thoại nha né xa xa ra né xa xa ra Duy ơi ban vô dữ vậy Ủa anh mày hả anh anh chứ cũng đang trong đây à vậy đó hả à anh đang giật chốt quá hả đây làm vùng xanh rồi tại trong đây ờ, chi vết bữa không có ca nào mươi tám cách mạng ờ, tháng 8 Phước ơi hai người già chùm cái đầu lại Duy ơi chụm đầu lại đeo khẩu trang sát lên hẻm 88 cách mạng tháng 8 hẻm nó có phong tỏa không bạn à, Tâm Trần nhà lụp đó, đẳng đó hả dạ. rồi vậy lấy cho chị em phần đi lấy cho chị hai bịch rau luôn đi với uh... để đẳng đi cho để ngay bàn đi rồi xong để chị đứng đó đi chị để nó lại để ngay bàn xong chị lại lấy lấy cho chị bao gạo luôn đi thấy mà bạn hiện tại là vẫn thấy bình thường mà Ủa đâu có camera đâu quay trên trời đâu vẫn quay thẳng mà Phước đang để cố định mà em bước chẹp luôn giờ dắt rồi ra nước luôn á <laughs> Hẻm tám Mậu Thân gần chùa Bủ Trì 10 phần có bị phong tỏa Cô nào? 7 người một cái nhà mà 7 người 7 người ở hay là 7 phần 7 người ở hả chị nhà 7 người thì ờ, để mình gửi theo kiểu ờ, cho một hộ 7 người đây là hẻm 244 nha rồi bạn tâm trần là bạn xin dùm là xin dùm hay là xin cho bạn giờ nói thật sự ra là mình không có tin ai hết trơn á mấy bạn chửi thì chịu thôi chứ giờ là xin xong mấy bạn tối ngày cứ nói ừ xin cho cụ này bán giấy số cụ kia bán giấy số nhưng mà thực chất thì cuối cùng các bạn đem đi đâu mình cũng không biết luôn nữa mình đã bị rất là nhiều rồi nên giờ là mình không tin ai hết trơn giờ người ta nói thật mình thật sự mình cũng không tin nữa giờ là mình mạnh thường quân họ chỉ gửi những nơi phong tỏa thôi bạn trương nguyễn bạn không thấy hình thì bạn lót ra lợi xong rồi bạn vô lợi nha tại vì hiện tại thì có mình nên bạn không thấy hình thôi chứ ở đây đâu có ai nói không thấy hình đâu bạn lót ra lợi thử à bạn nói hai người già khổ thì cho một người nào đại diện ra lấy đi mình gửi một phần liền chứ giờ mình không có đưa cho bạn luôn nha bạn trách thì mình chịu nha bạn Trang Quỳnh xin 5 phần nhà lá nhà lá xin 5 phần mình không có cho nha bạn cái nào thì nói cho tiện để khỏi bây giờ mình là gặp mặt thì là phát còn không gặp thì thôi chứ ờ, giờ ai cũng xin dùm xin dùm xin một bạn một mà xin năm nhóm dùng năm số điện thoại năm người điện cho năm nhóm khác nhau rồi điện cho anh em mình xin lòn hẻm này lòn qua hẻm kia anh em mình bị rồi giờ là không có thể nào mà cho như vậy nữa cho vậy phí tiền bởi vì giờ ai ghét thì chịu thôi giờ anh em mình sẽ gửi đúng tận tay đây chắc hai người này quá chắc ông này cụ này quá rồi ủa ai à, rồi rồi rồi ông đứng đó ủa xin là xin cho ông đó hả ông là cái gì ở đây à ông là tổ trưởng ờ, khu vực này khu vực mấy ờ, à, chú tên gì Nguyễn Hồng Quân hả ừ. à, chú là tổ trưởng ở khu vực này chú xin cho mấy hộ ờ, ưu tiên dùm con những cái hộ nào mà người già nè à, có trẻ em nghèo tại vì nếu mà gửi nguyên cái hẻm thì thật sự con gửi không nổi chú xin mấy phần năm phần ha chú phát dùm con nha chú chú là cái gì quân Nguyễn Hồng Quân nha rồi gửi cho chú 5 phần đi rồi lấy uh, ờ, 5 bao gạo luôn chú vô đi chú để đó tụi con để đó cho xong rồi ờ, chú lại lấy chú này là tổ trưởng ở khu vực này mình sẽ gửi cho chú để uh, hỗ trợ cho bà con nghèo ở trong đây thì bạn cứ nói hai người già mình sẽ lợi ngay cái hẻm đó rồi kêu ra hoặc mình sẽ chỉ tới nhà mình sẽ vô tới nhà luôn ok nha chứ bạn đừng có lên bạn than hoài bạn nói ờ, xin hoài không cho nha bạn tâm trần bạn để lại số điện thoại nha rồi mình sẽ điện nha rồi một hồi nữa nếu mà khu đó không phong tỏ đúng sự thật hai người già thì anh em mình sẽ vô tới tận ổ luôn và phát đưa cho hai cụ luôn nha rồi ginh ginh vô giùm con nha chú quân rồi gửi cho mọi gửi cho các cụ hay là nhà hoàn cảnh thì khó khăn nha rồi con chào chú ai vậy Ủa, hai nó qua bển ngồi tâm sự luôn hả bạn ti lưu lưu số của bạn ti lưu này là dùm dùm anh đây 0939 778 020 0939 78 7 778 020 rồi bạn nào nói à, hẻm 88 bạn cho tâm trần gì đó nhà của cụ già nào đâu bây giờ nè mình à, sẽ ok anh em mình sẽ tới tới ngay nhà cụ già đó mình phát luôn nếu không nằm trong khu phong tỏa bạn để lại số điện thoại nha số điện thoại đó phan hả điện số điện thoại phan hải điện số điện thoại mới đó phan hải điện chưa coi nãy bạn ấy ờ, bạn tiger lưu ờ, nói địa chỉ là giùm mình cái nha đúng rồi mình biết hẻm 244 là hẻm nhà giàu mà tại em chồng có một bạn mình chồng mà tuy nhiên nó hẻm đó nó bọc qua nhiều rất là nhiều hẻm nhưng mà nãy chú tổ trưởng đứng ra xin dùm cho năm hộ trong chồng nghèo chỉ có 5 phần thôi thì mình tin chú bởi vì mình sẽ gửi cho chú chú sẽ phát tận tay các cụ và các hoàn cảnh đó còn ờ, bạn tâm trần bạn tâm trần đã mất tiêu rồi bạn xin cho hai phần cho hai ba phần cho cụ già nào đó thì bạn uh, ghi số điện thoại đi ạ anh em mình sẽ vô tới luôn à, đây hẻm 88 tâm trần nè 0915 481 223 rồi bạn nói uh, 0915 481 223 rồi điện thoại dùm giùm anh luôn đi. điện thoại điện điện liền luôn đi rồi điện luôn á rồi hẻm 88 cách mạng tháng 8 á ok nha rồi à, bạn ra đầu hẻm 88 cách mạng tháng 8 đợi mình nha anh em mình tới sẽ à, vào à, nhà gửi cho hai cụ luôn nha vậy cho chắc nếu mà thật sự có hai cụ như vậy thì uh, mong cũng uh, nếu mà gì sao nè à, tại vì anh em mình cũng muốn gửi tận tay mấy cụ thôi mà không gài bị lừa gạt nhiều quá bị dụ hoài à bởi vì giờ vậy cho chắc nếu mà không nằm trong khu phong tỏa hẻm mấy ờ, bạn ở hẻm mấy vậy rồi rồi lại ngay bệnh viện phụ sản không rồi ngay bệnh viện phụ sản nếu mà đúng sự thật hai bạn ờ, gửi cho cụ hoàn cảnh ờ, già khổ như vậy thì ờ, mình sẵn sàng mình sẽ hỗ trợ thêm tiền cho hai cụ luôn và mình à, cũng mong bạn thông cảm cho mình tại vì mình cũng muốn chào tận tay thôi cũng không có nghĩ là ai ý xấu tại vì giờ trên mạng thì mấy bạn cứ xin vô tội vạ để số điện thoại tài le chứ bị dụ hoài hôm qua cũng bị dụ nguyên khu ở trong kia luôn nói phong tỏ vô một hồi đâu kéo ầm ầm ầm ra xin gạo cho gạo không chịu lấy thua rút quân về đói muốn chết mà mày nhắn tào lao cho tao ai biết đâu không biết chửi ai nữa kệ đi chưa đâu chưa đói chết đâu nếu mà những người mà nói câu mà đói muốn chết là chưa chết đâu còn bấm điện thoại được còn sức chửi được là chưa chết chưa sao dạ. nếu mà đói á đói mà tới gung tay luôn á là không còn sức để bấm điện thoại nữa đó. vậy là đúng đói còn bấm điện thoại còn chửi được mạnh miệng được là chưa chết đâu không sao cứ việc tiếp tục chửi thì bạn chửi nó ra hơi bớt nó sẽ giảm được cân đói tên gì anh không biết luôn mới vuốt lên kệ cho nó qua rồi cho qua rồi ghé là bệnh viện phụ sản hẻm 88 ghé vô gửi cho hai cụ hồi nữa anh em mình vô gửi tới nhà luôn các bạn cũng thông cảm dùm nha tại vì bây giờ trên mạng giờ là xinh quá trời rồi không thể nào mà chiều ý được hết nên giờ anh em mình sẽ ai mà xin thì anh em trao tận tay luôn trao cho cụ luôn không có truyền qua tay nữa đứng đóng đâu đóng luôn rồi ảnh tám tám đây hả đây cặp đây cặp đây chạy vô đây nè đây nè cặp bệnh viện dòng lại dòng lại từ từ sao đông như vậy? đông như vậy. xin cho hai cụ già mà đứng ra hẻm đầy trên vậy kệ đi dẫn vô cứ cứ việc vô gửi cho hai cụ thôi không sao cả Dạ hồi chiều là em của mình à, qua chở phụ mình mấy trăm phần rau để qua gửi à, hỗ trợ cho bà con ở khu số đỏ rồi Tại vì Phước sợ Phước đi trao không kịp nên à, Phước chuyển nguyên xe qua cho anh em phụ ở đây phải không em trai rồi dắt anh vô chỗ hai cụ rồi rồi rồi dắt anh vô giùm nha dạ đúng rồi dắt vô giùm em nào phước đâu <laughs> ghê quá giấu đi đừng nói vừa nói nào anh phước đâu giấu đi núp rồi khung cái tặng cho con cô Vi vô sâu không em anh lội bộ vô vô sâu không rồi quẹo cua vậy anh đi bộ vô à, ai đi bộ chung ờ, với anh ờ, cầm mấy mấy người mấy hộ hai hộ ưu tiên những hộ gì ạ kinh ba ba bao gạo ba phần mì trứng với lại ờ, ba thùng ờ, cái gì nè sáu bịch gạo cầm sáu bịch gạo đi gì rồi cầm ờ, ai dắt ba bao gạo đi với lại ba phần mì trứng rồi đi đi anh dắt vô đi dắt vô thôi thôi thôi đi bộ được rồi cứ đi đi cách xa xa cho nó an toàn mọi người về cho chắc vô gửi cho dạ đâu có xong phim đâu tụi con đi phát quà tại bận đồ xanh thôi à bên đây hả gì cho chắc ti cực tí nữa mà nó khỏe chắc đảm bảo dạ dạ, dạ, dạ ok chào anh nhé bà cụ nằm chỗ luôn hả trời nhà cũng lụp sụp vậy em cũng thông cảm nha tại uh, anh cũng muốn biết rõ hai không có cắn anh đi không không có cắn anh hả ừ, ông cụ đấy hả à. không có đi được tới tới tuần là cho độ nhà nước cho độ lặn à vậy hả rồi bà thở không nổi hả thôi gì để cho bà ở đây 10 10 cái gạo đi 10 cái gạo để điên hồi nữa rồi cho em gái đem tự đem vô 10 kg gạo với ờ, hai ờ, hai ba phần rau gì đi rồi với lại ờ, ờ ba bịch rau không ờ ba bịch rau đi ờ với lại hai bịch đó đó ờ đúng rồi hai bịch hai bịch dạ cái tháng là nhà nước cho cái tháng nhà nhà nước cấp bao nhiêu tuần à. tuần hả tháng tháng có 400 à tháng 400 thì đúng rồi chắc người già quá thôi đây con gửi vào 300 ngàn nha để uh, tạm thời uh, con xin phép con để đây nha không lại gần được nha dạ, dạ, dạ. để có gì mình uh, mua thuốc gì đó mình uống nha rồi gửi đó rồi thôi con xin phép con đi nha rồi ok ạ à. rồi đây uh, gửi cho gửi uh, 10 kg gạo luôn nha hai phần gạo mấy bịch gạo với lại rồi rồi ok em ủa rồi đây là chỉ có em ở chung với ba mẹ hả nhà này hả thôi vậy để hết mấy rau lại luôn đi để hết rau với lại ờ, thêm bao gạo nó đi tới mười mấy người lận rồi để thêm phần nó luôn đi rồi lỡ rồi dồn vô luôn đi rồi anh Phước anh nào anh nào. dạ em ạ à. rồi ok đi tay không ra cho máy nhẹ tay còn ở mặt gì hết rồi xong rồi xong chỗ này đúng không tính gửi lây không không đúng không rồi ok vậy cảm ơn nha nhắn tin cho anh đó rồi có nhắn tin xin dùm cho người ta nha cái gì cái đó là hên xui cảm ơn mấy đồng chí nha ra rõ ra cho giờ này cực à. tránh phương mẹ ra ra cả mày chú đi ngay nói với bà phước nào rồi vậy giờ ờ, ở đây mấy người giờ cái đại diện thôi có người đại diện ờ, ra ngoài lấy rồi ờ, ginh vô em con nha đây thì con chỉ đi kiểm chứng một hoàn cảnh thôi thì còn mấy cái sau thì ở đây chắc đúng rồi bây giờ à, anh đổi xuống đi bây giờ chịu chục phần luôn chú ấy à, không, không không có tới đâu con không có cho giữ đâu chục phần đâu đây cho chục phần cái đó là nó sẽ lỏng hết cho chục phần đó là con phải xác minh ra 10 người luôn á ủa có bà cụ này à, à bà ra lấy luôn đó phải không bà lấy luôn nè con chỉ ưu tiên mấy cái người già thôi nha dạ, còn mấy dạ, cô dạ, thì hỏi từ từ từ từ đi ạ à. đưa bà đưa cho bà đó hai hai bịch rau đi với lại ờ, một phần ờ, mì với một bịch gạo thôi tại vì hộ bà có ở không và cụ đó cũng y chang vậy hai bịch rau với lại ờ, phần mì ờ. bà đứng không nổi để hồi nữa ginh vô cứ để chỗ đó đi hồi nữa có người ginh vô cho bà khoan từ từ cô ơi từ từ từ từ mấy cô để từ từ đi để con gửi cho mấy cụ này con gửi cho bà 200 ngàn nha bỏ túi nha rồi dạ dạ dạ dạ hồi nó sách vô giùm bà giùm con nha rồi sách vô giùm bà em nha à, Rồi cảm ơn nha. Dạ dạ. dạ. Để để xe giùm anh đi dạ, chút dạ. nữa anh em uống. Rồi. Phan Phan Phan Phan từ từ đứng lại gần con. Đừng có lại gần con. Đem cho bà cụ đó chưa? Rồi ha rồi nè cái cô này rồi lấy lấy có cô này lỡ với ai ở mình nên phải không rồi lấy cho con phần gạo với phần kia luôn rồi rồi ok với lại con gửi nè con gửi cho bà 200 ngàn nữa nè bà trời rủ dữ vậy được rồi đừng có rủ nữa rủ muốn hết sớm luôn á đây cho bà cụ này nè rồi để bà cụ trong đây để con vô con đưa cho khỏi bà khỏi kìa nè bà ơi con gửi cho bà thêm uh, ờ, 200 ngàn nha bỏ túi nha dạ, dạ, dạ. rồi ok lì xì mùa dịch rồi chào bà rồi mấy cô này à, mấy cô này ở đây gửi cho mấy cô mỗi người một phần rau đi rồi giống như là biếu lấy thảo gửi cho mấy cô đi phần rau thôi rau thôi chứ không có gửi gạo rau thôi rau ăn lấy thảo thôi khổ muốn chết luôn hả chưa có chết nó chơi chứ gì rồi đưa cho bà này cô cô này bịch gạo đi thôi đừng có xin cái nào từ thiện để em tự phát tâm đừng có xin dùm xin là ngồi em không cho luôn á rồi kéo một hồi ra là đầy sớm luôn á à. rồi xong rồi phải không rồi gửi cho bà 200 luôn nha ủa rồi nè rồi ủa rồi chị này đâu có bịch gạo nữa vậy ủa rồi sao chị có bịch gạo này mới cho vậy được rồi chị còn trẻ em chỉ cho người già thôi rồi gửi cho mấy cô này người bịch gạo rồi phải không đủ rồi rồi rút rút rút rồi ok ạ à. người bịch rau ăn lấy thảo thôi mình chỉ gửi hỗ trợ cho người già thôi rồi có hên là chiều cũng có chuẩn bị tiền sẵn kệ đi cứ phát như vậy vài bữa nữa là mình uh, banh xác à bể nợ rút quân nhanh coi chừng không đủ xong Quốc Quân Dạ Hữu Duyên thì Phước gửi thôi Nhờ cái bạn hồi nãy đó Vô để xác minh này nhà vô xác minh xong rồi tốn thêm mớ <laughs> Tốn hơn cái số lượng bạn ấy xin luôn Nhưng mà vậy mà Phước vẫn vui Và Mạnh Thường Quân nếu mà xem được thì họ vẫn vui thôi Và bạn sẽ chấp nhận Chứ nếu mà đưa vậy thì nhiều khi tại Phước đã bị dụ mấy lần rồi Tà đi xác minh vô tới ổ luôn rồi mình à, sẽ à, dễ dàng hơn vòng về vòng về đường à, Hùng Dương đang ở hẻm 88 cách mạng à, tháng 8 kế bệnh viện phụ sản à về Hồng Dương ha ờ dòng về đó đi không biết trên xe còn gì không nữa như là tao thấy nghe nó ờ, hết ờ, hết ờ, mấy phần gì luôn rồi đó mì nước tương gì hết rồi đó giờ còn cái nịch không còn cái nịch luôn nữa dạ vui mà nếu mà đúng người thì tất nhiên cũng sẽ vui thôi <laughs> thật ra thì cô nãy là cô ấy muốn giúp cho mấy bạn thôi giúp ủa anh giúp cho mấy bà thôi mà nhưng mà đúng người lớn tuổi cũng mới cho còn cô có một cô trẻ thì cho chỉ cho gạo thôi không có cho tiền được cho gạo ăn cho này nọ để cho phần quà là được rồi vừa cho quà vừa cho tiền cho vài bữa là bánh xác rồi Phước cảm ơn ờ, các cả nhà nha giờ ờ, hết gạo trứng mì luôn rồi như còn được mấy phần gạo gạo thì còn có ai lấy gạo không lấy gạo thì phước xếp ờ, luôn cho còn gạo như gạo xe còn phải không <laughs> đâu có đi Bình Dương được đâu mà phải nợ Bình Dương giờ đang đuổi về Bình Dương giờ đang đuổi về <laughs> dạ chúc sức khỏe cả nhà ôi rau còn nè trời ơi rau còn ờ, một phần ba xe luôn à, bộ này áo nước nè họ dắt ra là một ca nước đi ghét rồi phải đem ca nước theo thủ luôn kìa giờ mình chỉ còn rau thôi đúng rồi cái phần rau của mình nhiều lắm á một bọc của mình mà sách nặng luôn á quằn tay luôn á mấy ký á bữa nay là dưa leo đậu bắp rau lan nè bầu bí nè như có đủ đủ nữa phải không có không không đu đủ cà. cà nữa ờ, đậu đũa đậu que đậu đũa đậu que ủa đậu đũa nữa nè ship một bịch rau lên Hồ Chí Minh ok em để mai anh chạy ra bưu điện anh gửi cho em xong rồi gao lên tới trển là bắt đầu thú quắc luôn Dạ bệnh viện giả chiến họ không có dùng gao chị Đa số hồi chiều em có điện lên cho bác sĩ ờ, ở trên bệnh viện giả chiến á Bệnh viện giả chiến số 2 á Đa số là họ chỉ dùng ờ, được những cái sản phẩm lương thực khô Ví dụ như là mì mà là phải mì ly nha à, Các loại bánh ngọt giống như là lương thực khô á rồi à, nước suối sữa đồ này nọ còn chẳng hạn như nấu ăn gạo thì họ không có nấu ăn không có gạo được không có ờ, làm bếp bởi vì họ không có dùng em có điện em hỏi rồi và hiện tại là em vừa mới đặt 300 ờ, cái bánh ờ, sandwich à, 10 thùng sữa với lại 10 thùng mì mì ly rồi với lại mai em gửi thêm 10 thùng nước suối nữa có thể là mai nếu mà hàng về đủ thì em sẽ ghé qua bệnh viện giả chiến số 2 đường Lê Lợi để hỗ trợ cho cái tuyến đầu họ là những người mà luôn tiếp xúc trực tiếp với uh, uh, các ca các ca f chiều em hỏi ờ, chú bên ờ, trong bệnh viện đó có cần ờ, gao gao gạo không chú nó không có nấu ăn đâu có nấu ăn được đâu có bếp nút gì đâu ở đây em dùng lương thực khô không mà chỗ nào nãy điện đây xin số điện đó giờ anh cái điện thoại đang là gì mình đâu có biết đâu nãy có đọc cho chị sao không cái đó là bên uh... ủa mà nãy anh có đọc một cái số nào ngay chỗ đường gì đó điện ơi điện hỏi ơi ủa gì đó hả hẻm 244 ờ, bà mập đói giàu thôi kệ đi có ờ, phần quà tại vì nãy cũng hỏi bạn kia bạn kia nói là nhà gách nát nhà lá gì đó thì thôi kệ giờ giờ hỏi còn rau không lấy được không gạo mì đồ hết rồi gạo gạo mì với còn rau không là chị nhận đỡ nhận đỡ một cái đi có gì nữa anh em mình ghé lại sau hẻm nào hai mộ thân gì 142 mẫu thân nó nằm khúc nào 142 mẫu thân khúc nào là cái hướng đi lên cầu gạch ngỗng hay là hướng đi qua bên chợ Xuân Khánh rồi, hướng qua chợ Xuân Khánh rồi qua ngã tư chạy xíu hẻm trăm 142 là mé bên đây nè hẻm cũng đang phong tỏa kế bên luôn kịp lúc dạ bịch rau của em nhiều lắm vô em vô là mình dùng có thể nếu mà mình dùng mình rửa rồi xong rồi mình để vô ngăn mát là mình có thể dùng à, ba bốn bữa luôn hai người mà ăn ba ngày đó còn nếu mà một bạn thì ăn chắc cả tuần á rau là bạn em á hồi sáng nhỏ em nó đi ờ, mua một ờ, ký rau muống với lại ờ, một miếng bắp cải thôi mà là 92 ngàn đó kìa em trăm bốn hai bên lộ kìa phần rau này nếu mà mua thẳng tay ngoài chợ chắc cũng khoảng cỡ 100 ờ, ngàn trở lên á 150 á là rẻ đó nha kêu bạn đó nào ra đi chứ mình đâu ủa phòng tỏi vô không được hả ra không được hả rồi xe xe bán tải nó vô vừa không khanh đi xe đó đi mình chở rau không đi xe đó đi để nó chèo qua bển ở ngoài đây đi ở trên xe còn gì không vậy còn à. gạo hả mấy bao vậy mười mấy bao hả kệ có gì cho đó ginh qua đây hai ba bao gạo đi ginh qua đây qua đây luôn nè ai qua đây chơi nè ngồi chung với tao với thằng ờ, di nè đường nào không lên với em <laughs> dạ hai chèo lên sao được cao quá đạp vô bánh anh Đấy. Ê, ê à. rồi giờ mình vô hẻm 142 nha phong tỏ ở trong á khúc trong á cô chú anh chị giờ mình chỉ còn có được mười mấy bao gạo thôi là hôm nay là nếu tính ra hôm nay là mình cho 700 kg á hết 12 bao này nữa là 700 kg á nhiêu bao cho hết nhiều bao là cho cũng một trăm mấy hai trăm phần rồi đó 700 kg thằng leo lên đấy em nè thằng leo lên đấy em nè cho ông thạnh ngoài đây đi em ngoài đây với nó đi có mình lên đó hả tay anh mới đi xù được uh, cà phê ồ có cà phê luôn im đâu đâu uống miếng rồi trời mắt con ờ, mắt có nổi bọng luôn rồi nè già luôn rồi dạo này tụt 6 kg tin vui từ 63 kg mà giờ bước bước chỉ còn có 57 kg thôi ghê không mới có cái mùa ờ, dịch uh, được tháng trời gì vậy ba <laughs> không nổi nó không chạy gì hoài trời đâu không lấy ngay rồi sao phải mày lấy ngay luôn á mày lấy xéo sao lên nổi Ê. Nam ăn tắm uống phê rồi đó Ăn tắm uống phê được Tới đây là ăn tắm uống phê đó giờ anh còn rau không ạ à? rau gạo ờ, gạo anh còn có 10 10 10 cái gì nãy bạn nói 12 bao á còn không còn gì nữa chứ là bữa nay sạch rồi đó còn cái gì sạch xô hen hết rồi còn cho từ tối giờ sạch vô thì lâu mà cho thì lẹ cái gì ai biết đâu để bước xuống coi chỗ nào bên nào không tỏ từ từ từ từ đừng có chạy nha tao đang đạp lên bánh xe đó <laughs> tao đang đạp lên bánh xe để tao đi xuống bên nào không tỏ ủa bên nào không tỏ dạ, anh bên ờ, kia ủa bên này bọc ra hẻm một được luôn mà hẻm 99 Nguyễn Đệ ở hẻm đó anh em mình phát mấy lần rồi mà bạn dãy trọ hẻm 99 Nguyễn Đệ đó anh em mình phát nhiều lắm rồi đó anh em mình phát hình như hai lần ở đó rồi đó đúng rồi chỗ này chỗ này bữa hổm mình phun rồi nè hẻm này bữa hổm mình phun ờ, phun ờ, mấy bữa đầu còn nha bạn Phương Anh đây chỉ thị 16 là, là tới ờ, bữa 16 lần bạn bữa nay mới có 12 là tất nhiên là phải còn rồi 12 lần rồi để nhường lại cho các bạn khác đi những khu khác họ chưa có hai lần là ưu tiên nhiều lắm rồi đó gao đây mà ginh thôi khỏi lui xe ginh đi gì người cầm ờ, người cầm năm bọc đi cho nó tự quay về đây đi ở đây mấy người có cái cô này về dạ chào chú ạ à. con ờ, gửi ờ, cho mấy cái ở đây á ít phần gao á tại còn gao năm người hả rồi lấy đại ờ, năm sáu bịch gì đi rồi ai gia đình nào mà đông hộ thì lấy hai bịch ít hộ thì mình lấy một bịch rồi mười bọc hả rồi mười bọc mình tự chia nha cái ở đây có cái cụ này đi cà nhắc cà nhắc đó là cụ ở với ai vậy ở mình nên hả lấy ờ, con còn bao gạo nè cụ còn gạo không lấy cho cụ bao gạo đi hai giò nhắc chứ dạ với con gửi cho cụ thêm ờ, ủa quên cái bóp con đâu rồi gửi cho cụ thêm 200 ngàn nha mua mấy cái phần nhu yếu phẩm khác dùm con nha tại con còn có gạo không à lỡ rồi lỡ bể nợ rồi banh sát rồi rồi cái này là phần của cụ nha dạ dạ tại con hết mì với lại trứng rồi lấy, lấy ờ, giùm anh cầm ra dùm anh ơi trăm rồi lấy giùm anh thêm ờ, hết tiền rồi khỏi móc khỏi kiếm kiếm vòng vòng cũng không có ra đâu đây con gửi thêm 200 ngàn nha rồi có gì lấy giùm con nha rồi có gì ờ, rau đen hồi nữa rồi chú ấy để lên lấy em nha chú rau hả à, chú chú cứ ờ, cứ phát cho mấy người này đi người người hai bịch đi người nào miền đông đi lấy cho chú thêm hai bịch riêng cho chú đi thôi kệ đi ai cũng có phần hết chân mà ai ai xách bao gạo giùm bà đi dạ rồi con để riêng chú hai phần đây ha Rồi để hai bịch đó cho chú đi. Rồi. Rồi ok, rút. Rồi chúc sức khỏe ạ. À. Hỏi thanh thôi tôi lên đây tao ngồi cho chắc, chèo đó lên rồi họ nó, nó rách quần nữa. Nó về giờ không còn cái nịch nữa mà về rách cái quần luôn là khổ à. chấm chấm chấm cảm ơn anh cái cách trả lời của bạn là mình biết bạn đang rất là hơi ờ, bực bội tí xíu nhưng mà không sao cứ việc ờ, bình thường quan hỷ cho hai lần gạo mì trứng rau đồ đầy đủ hết trơn hỗ trợ cho nguyên giải trọ rồi cuối cùng giờ xin ờ, cho giải trọ nữa rau nữa anh em không cho thì quay qua qua vậy kỳ cục quẹt mỏ như gà vậy nói rất là nhẹ nhàng mà nói ừ thôi mình vào nhóm uh, chỗ đó mình hỗ trợ hai lần rồi thì thôi ờ, mình nhường lại cho những khu khác họ chưa có có mình nói chuyện rất là bình thường mà tánh kỳ tánh kỳ mấy chục phần á ờ, hồi nãy tới đâu rồi nè tới đâu để để uh, vuốt lên coi coi bình luận coi ở đâu lên dài lên võ anh kiệt đi khúc ở trên đó khúc trên đó còn nhiều dạ em chào chị ờ, teresa trần dạ gặp rồi chị ở đầu ờ, livestream này á cho lúc đầu rồi tại nãy giờ em chưa có tắt like tắt like thì chị xem lại được à đang chạy bài ủa anh đang chạy đang chạy dài về đường à, mậu thân nha ok em như vậy thì không có gì thay diện câu em xin lỗi vậy phải không rồi em kêu giải trò em ra đi anh sẽ gửi em thêm nữa Tính anh nó dễ lắm <laughs> rồi em nói giải trò em đi nha bạn uh, Nguyễn Quê rồi xong rồi cái giải trò bên chỗ uh, Phạm Ngọc Hưng luôn nha rồi với hẻm gì hẻm gì ờ, của bạn ờ, ở 333 à, ờ, Võ Văn Kiệt luôn anh em mình sẽ ghé lên chảnh luôn nha hẻm số đỏ thì có bên nhóm của bạn em mình hồi chiều anh mới gửi qua bển mấy trăm phần rồi đó họ sẽ phát cho từng nhà nha bạn gì đó an tâm bên hẻm số đỏ nha bạn Lê Quê một chút xíu nữa hẻm 99 Nguyễn Đệ ghé lại đó đi ghé lại gửi cho bạn ấy lần này lần thứ ba nha rồi anh cho em lần này nữa nữa đừng có xin nữa nha ok nếu em nói hiểu lầm thì thôi anh em vẫn vui vẻ không có gì xong rồi bạn nào bên phạm ngọc hưng gì đó rồi bạn nào bên hẻm 333 gì đó nói cho mình luôn nha mình ghé qua mình gửi luôn nha mình cho hết rau này mình mới về mình dễ lắm nói xong là bỏ à 61 Phạm Ngọc Hưng 12 phần đó bạn cho mình số điện thoại nha hẻm 61 Phạm Hưng mày bị nhớ không ừ. cái đường à, ngang mobifone cho chỗ anh Kiệt luôn hay gì á ừ, à, bạn Nguyễn Tùng ơi cái khúc bạn ở trên ờ, cái bệnh viện nó xa quá mình không có dòng lên chỉnh gửi một phần cho bạn được nha mình cho là cho tập thể luôn cho nó tiện còn nếu mà bạn chạy xe chạy xe ra được thì ờ, chạy chạy lại uh, sáng mai chạy lại khu đại ngân nha mình gửi nha nè không không chín bốn bảy tại vì anh em mình đi là đi cho nó tiện đường chứ không thể nào mà dòng xe dòng tới dòng lui dòng tới dòng lui được đi tới xe lớn rồi nó cũng hơi khó khăn 0947 411 352 rồi bạn ờ, Quỳnh Hạnh ở hẻm 333 ở Võ Văn Kiệt rồi có bạn ra trước luôn nha cái uh, 61 ờ, Phạm Ngọc Hưng là đi đường hình như cũng Võ Kiệt á Shop 1 và 100 nghe Toàn ơi Rồi dạ, chạy lại 99 chạy, Nguyễn Đệ trước chạy lại 99 Nguyễn Đệ trước đi rồi xong rồi vòng qua Phạm Ngọc Hưng rồi xong rồi vòng qua 333 Nguyễn Nguyễn Đệ trước hả 99 hẻm 99 Nguyễn Đệ trước ông nội ơi à vậy đó hả bạn Nguyễn Tùng là thay mặt bà con vừa ghé hỗ trợ hả tưởng uh, kêu uh, quay trở lại uh, quay trở lại gửi đó thì mình hiện tại mình không có quay lại đó được nha có gì ngày mai uh, ngày mai thì mình sẽ uh, lên lịch khác giờ mình đang đi theo cái lịch trình cho nó tiện cái đường luôn á là qua bên uh, Nguyễn Đệ xong rồi mình vòng qua Phạm Hồng Hưng rồi vòng qua Võ Kiệt là anh em mình về luôn tại vì mình ở trên Nguyễn Cừ nối dài bên khu Đại Ngân Thủy anh mới chạy về rồi em à, sang sang anh ngờ ơi nãy anh trên Bình Thủy á mới vòng về vòng về tới dưới này nè hẻm chín Phạm Ngọc Hân ồ, ồ anh chín Nguyễn Đệ quận bên đây phải không dạ. qua bên nào bên này hay bên kia đây 99 gì tùm lum như vậy dòng hút hút ở dạ, trên kia kìa hút ở dưới á hút ở dưới kia kìà 79 số giảm rồi tại nãy nãy bầu mãi mình quẹo tay trái mới đúng vòng lại vòng lại ổn rồi hẻm 8 ờ, hẻm 8 Mậu Thân gần chùa Củ Trì ngày mai anh em mình sẽ ghé nha đủ đồ ờ, anh em mình sẽ ghé tại vì bữa nay ghé không đủ đồ thì cũng sẽ tội nghiệp bà con nữa chính chính Nguyễn Đại mai sẽ đủ ờ, mì trứng rồi nước tương rồi sẽ đủ rau củ quả anh em mình sẽ ghé nha cứ an tâm nha mình nói thì mai mình sẽ ghé là mai mình sẽ ghé nhưng mà giờ thì không có cho biết trước được tại vì mình phải vô đồ được tới chiều đó vô xong rồi mới đi chính chính Nguyễn Đại chính chính Nguyễn Đại 99 hướng này nè lên đây đúng rồi lên đi đây ra gần đầu đường mấy đường đường á thằng à, toàn giống như là nó bị lãng tay nó, nó trẻ mà tự không tóc dài bít lỗ tai rồi với lại à, dạo này dịch rồi đâu có ai lấy gai tay đâu à nào nấy đều bị lãng tay chứ kìa kìa kìa như ai vậy ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó đó giấy trọ thì đó đó nó là cho hai lần rồi rồi hồi nãy ờ, giận lẫy giận lẫy xong rồi à, lên nói mình hiểu lầm xin lỗi thì thôi mình ghé mình gửi luôn nói chung tính mình dễ lắm vậy thì bữa mình trốn nhiều cũng hả ai mà không thích nói ngọt phải không đừng chửi mình chửi mình là mình chửi lại à thà cứ nói ngọt đi mình cho hết trơn à ừ, dễ dụ lắm tính dễ dễ dụ lắm bởi vì cái vụ hoài à đây cái chị mà hồi nãy chị lê quê quê lê quệ gì đó chị dần lẫy dần liếc gì đó yeah. Dạ. mười phòng phải không chị mười phòng rồi lấy cho chị à, mười à, mười phần rau đi còn rau không nha dạ dạ không có gì đâu em đâu có buồn đâu nếu em buồn là em đâu quay lại <laughs> 10 rồi đủ ha rồi ok chia cho mọi người em nha còn ai đây không còn ai đây không rồi vô 61 à, phạm một phân. 61 phạm một phân, 61 phạm một phân. chào anh phước có thấy em không không chạy em ơi đây chạy trước đi 61 phạm một phân hả 61 ông nội à, lỗ tai bị điếc hả <laughs> trời lại trời nổi nữa kìa 61 phạm ngọc hưng là, là thẳng qua bển á ừ à, gặp cái thằng bị lãng tay dạo này ờ, dịch đó nó không không lấy ghế tay không lấy ghế tay được <laughs> tài xế mà bị lãng tay nữa <laughs> thôi thôi đừng có tối bóp để dân ngủ như là vậy không biết nữa à là ba mẹ con đó hả ba mẹ con bữa hổng cho sữa cho 200 ngàn đó hả trời anh không nhớ luôn á bữa nay ờ, xin rau nữa đó hả khác hả người khác nữa hả ờ, ờ quẹo vào phòng phân trước đi bộ phận phân đi đường đó phải không đúng không Đây cái này cái đầu ờ, vô nha phải không cái đầu này phải không còn một đầu dưới nữa đi đường nào ai biết đâu tao không biết cả à. đi đường nào sao bạn mua con là đi đường này à? có ghé qua rồi đó hẻm 61 anh anh nói thiệt anh không nhớ luôn á anh chỉ biết là sao mà mobile phone này nè hình như là ê tới đây quẹo rồi nè à. nó chạy đầu tao trọng luôn rồi kìa tài xế kìa hình như tới đây quẹo rồi nè phải không công ty phải không hẻm chín hẻm chín ờ, phạm một hưng ai bạn nào ở hẻm chín phạm ngọc hưng nãy xin gao đâu bạn chạy ra đầu hẻm đi nha vậy dài dài thì mình qua bên chốt 61 bên đây luôn đi đó căng dây rồi chỗ nào căng dây hôm trước kìa hôm trước hả vậy xuống coi thử phải đường này không phải đây vào một hưng nè đây vào một hưng hả đây là cái, cái đầu vô còn đầu ra đầu bữa là đầu nào rồi là trời biết thì há đi sản luôn rồi chốt bên nào chốt này phải không chốt nào chốt này phải không chốt này phải không hình như chốt này hay gì á để anh lên coi coi à chốt này phải không ở đây mấy người có có có à, thì ở đây mấy người nè à vậy là ở đây 12 phần là bên đây phải không rồi chú là riêng phải không rồi 13 phần rồi rồi 12 phần rau bên bển với chú này à. dạ dạ ok chị dạ dạ dạ chị tại bữa nay hết đồ rồi đợt trước con có vô một lần rồi nói chung là con đi đi riết con không có nhớ luôn á con gói với kênh hẹ không có nhớ đường gì chứ rồi cảm ơn nhiều rồi ở, ở đầu này nãy ai ở hẻm chính ờ ừ, ai hẻm chính đưa luôn đi rồi con gửi luôn nè chú rồi rồi ok rồi chở giùm con nha hàng chi bữa cho phiếu bên kia bữa nay đi hướng góc bên đây bởi vì nhìn nó lạ quách ghét <laughs> em ngáo rồi không nhớ gì chứ ba trăm ờ, ba mươi ba võ văn kiệt Ủa, ngáo luôn tính vô vô cabin của bác tài ngồi luôn ba trăm ờ, ba mươi ba võ văn kiệt rồi phải không các bạn ở trong à, hẻm chính ra rồi phải không đó cái chị đó, rồi đúng rồi phải không phụ nữ rồi phụ nữ ra rồi phải không ok thì à, dắt cái đường đây được rồi đó còn hẻm tám Mậu Thân ngày mai anh em mình sẽ ghé nha Bạn gì ở hẻm tám Mậu Thân an tâm nha Cứ à, nhắn tin về trang fanpage của mình Nói ông Trọng có bao nhiêu hộ Cái đầu em về Mai anh em mình sẽ ghé Để chuẩn bị sẵn cho đủ đồ Cho bà con Mai thì đồ về sẽ đủ hết trứng mì rồi nước tương rau củ quả gạo còn bữa nay mình không ghé tại vì chỉ còn có mấy phần gạo thôi chứ lại rau ít rau à gửi cũng có người có người không à gán nhịn thêm bữa nữa nha bên hẻm tám màu Thân bây giờ là chạy lên uh, ờ, 333 ba Văn Kiệt lúc này phải không ta lúc này lên xíu nữa phải không lúc này lên xíu nữa cho cái hoàn cảnh nào đó mình cũng không biết luôn nữa nãy chỉ thấy lưu trên kia thôi dưới dốc cầu dưới dốc cầu đúng rồi ủa vòng qua vòng qua cầu rồi quay con lương ôm lại đúng rồi cái chị có bữa hổm có cho một cái chị à, ba đứa con gửi à, thêm cá mồi rồi gửi thêm 200 à, ngàn nữa cho chị đó bữa nay thì không biết phải là là ai thì không biết để lại hồi nữa mình coi coi như thế nào tùy tùy cơ ứng biến đó chẳng hạn như nhìn đáng thương thì mình có thể uh, lì xì thêm tiền hoặc uh, có bé nhỏ thì mình cho thêm sữa trời bạn uh, ờ, Salena biết luôn hẹn cho ba mẹ con của bé nhỏ cảm ơn cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng anh em mình ờ, trong ờ, những chuyến xe mùa dịch này và đang đứng đợi hôm hết lương qua như là bữa có cho ba mẹ con chị kia rồi đúng rồi nhớ rồi giờ nhớ rồi nhưng mà giờ bữa nay thì không biết là cái người nào nha than khô máu mà bữa nào cũng đi cho hết <laughs> đỉnh quá anh ơi thì cố gắng đi làm ăn mài ăn xin nhờ à, sự à, đồng hành của mạnh thường quân dạ gái đẹp chân dài thì cho thêm em luôn ạ à. em ship em cho chị ấy luôn đi không không <laughs> đúng rồi đúng rồi chị ra bữa hỏi em hết sữa và em cho thêm 200k nhờ về mua sữa đúng rồi đó chính xác rồi à, cho cá mồi này không biết phải là ba mẹ con hôm bữa không hay là người khác nữa ngồi thẳng đạp xe đạp rồi khác bà già hay trẻ kìa phải không đây không đây hả rồi ông bà già ông ông cụ nữa hả đi chung hay đi riêng rồi thấy tốn hai xị nữa đó để xuống hỏi về để móc sẵn ra luôn khổ quá con luôn rồi đó Chết cha trời, trời nhìn vô cái bóp là cô chú anh chị không còn cái gì còn có mấy tờ mấy chục ngàn mày lấy giùm tao ơi còn được bao nhiêu vậy trăm trăm rưỡi <laughs> trăm trăm rưỡi vét rồi nè tờ ngàn hai ngàn không luôn nè trăm hai trăm rồi hai trăm là tao còn được bao nhiêu vậy rồi còn được uh, bảy mấy ngàn à, mai uống đủ đẩy anh em mới ly phơi rồi xong luôn nó để bóp này nhắc vô ship này gọn lên tao ấy rồi, cái này hai trăm thủ nha rồi thủ hàng lên xuống ra từ từ ủa chị với cái dòng này đi chung hả à rồi chị là lấy rau hả gì xin rau dạ, không phải không à, à, à xe đạp đó là của ai của chú hả dạ. à, lấy vậy à, lấy cho chú uh, chú chú uống sữa không được ha lấy cho chú uh, uh, 15 bịch sữa đi 15 bịch sữa với lại một bao gạo với con gửi rau cho chú nha dạ. lấy phần rau cho chị đi xe đạp đó là của chú hả dạ rồi nè con gửi chú 200 nha ưu tiên cho chú nha để cho chú rồi rồi đó hết luôn rồi đó dạ chú bây giờ là giàu con con rồi đó con là còn có mấy chục ngàn đó con cực khổ đi rồi rồi có có sữa cho chú chưa em hai hộ mười mấy người đó cho nhiêu thì cho hai hộ hả mười mấy người lấy cho chị ba bốn phần rau rồi đi coi còn cái gì không vét hết luôn cho rồi nè rồi bốn bịch rau luôn đó rồi bốn bịch rau với lại lấy cho chú uh, lấy cho chú 10 bịch sữa đi à, dạ à, chú lụm chú lụm dây chai hả dạ đó. Dạ. Ờ, năm nay là chú năm nay là năm nay chú nhiêu tuổi rồi 63 hả đây chiếc xe của chú nè cô chú anh chị cái chị xin ra rồi vô tình gặp chú luôn trời ơi lụm phế liệu dạ dạ vậy ha rồi có gì về uh, dùng giùm con nha gọi thấy rồi thôi đừng khỏi khỏi khỏi kéo khẩu trang lên đi con không không cần gần đâu nghe chú nói chuyện là được rồi không à, à chú rất cảm ơn hội à, của tụi con đi uh, dạ. giúp uh, rồi không chú dạ rồi được rồi ha có gì ginh này vô giùm con nha dạ, dạ, để lên xe đạp chở nha dạ. rồi lấy rau vô em nha dạ rồi em chào chị rồi xong luôn hết tiền luôn hết tiền luôn à, f không giống cái ly với thịt ơi xong rồi tan từ từ còn cái nịt rồi nè cái bóp cái bóp của phước còn được của quên <laughs> cái hình lộn ở, ở đâu dưới cái bóp của phước còn được nhiêu tiền mới kiểm tra tài khoản lại để tắt cái đèn lát sạch rồi nha giờ nếu giờ về thôi ngay còn được có ờ,